À, xin chào quý vị và các bạn à, Hôm nay à, Duy Mạnh sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về một dòng máy giặt công nghiệp của Nhật Bản Đó là dòng máy giặt công nghiệp Tusi à, Vâng, à, bên cạnh tôi đây là một chiếc máy giặt Tusi à, Với dòng máy giặt Tusi mà ở thị trường Việt Nam thì chúng ta sẽ gặp những cái mức công suất sau à, Thứ nhất là mức công suất 16 kg thứ hai là mức công suất 22 kg và thứ ba là mức công suất 30 kg ở đây là ba mức công suất à, phổ biến ở à, thị trường Việt Nam đối với dòng máy giặt công nghiệp Tuxi thì thứ nhất đối với dòng máy Tuxi 16 kg thì về chiếc máy này nó có thể giặt chúng ta được hai chiếc chăn tải đấy và có thể là giặt ba chiếc chăn bình thường đấy và với cái máy giặt uh, Tusi 22 kg thì sẽ giặt được ba ba chiếc chăn tạm và giặt được bốn chiếc chăn bình thường và với cái uh, máy giặt Tusi 30 à, kg thì một mẹ sẽ giặt được uh, à, 5 chiếc chăn 6 chiếc chăn trên một mẹ giặt đấy và đối với chiếc uh, máy giặt hãng máy giặt Lucy sau đây chúng tôi sẽ, tôi sẽ giới thiệu với quý vị các bạn à, về đặc điểm dòng máy này à, thứ nhất với thương hiệu Toshi thì nó vẫn thuộc thương hiệu bảng A về máy giặt công nghiệp của Nhật Bản là top bảng A các anh chị ạ top bảng A nó là những thương hiệu đứng đầu về máy giặt công nghiệp của Nhật Bản cũng như trên thế giới và bản thân của Toshi thì có cái đặc điểm nổi trội đó là kết cấu cơ khí vững chắc đúng không ạ đó cũng là những bảng A thì nó sẽ sánh tầm như là Yamamoto, Nipper, Uzi, Asahi đúng không ạ và từ kết cấu cơ khí hệ thống à, giảm chấn à, hệ thống à, chống rung của bộ máy hoàn toàn là chắc chắn để đảm bảo khi máy vận hành sẽ đạt cái à, công suất cực đại và vận hành cách êm ái đó. và trên này là cái bên điều khiển thì với à, à, điều khiển của bên điều khiển của Toshi tại thị trường Việt Nam mình cũng có thể sử dụng một trong hai loại bên một là bên nguyên bản hai là dòng bên SK319 đó và thường thì khách hàng sẽ thích thao tác trên cái bên SK319 hơn vì nó thuận tiện cho thao tác dễ cài đặt dễ sử dụng Đó. và ở bên dưới này thì là lồng của dòng máy à, Toshi thì có cái kết à, cấu cấu tạo rất là dày dặn Đó, rất là dày dặn và à, nó cũng à, tinh tế và sắc sảo những cái lỗ đột của nó nó sẽ lõm vào bên trong để đảm bảo rằng là khi giặt đồ thì đồ được à, nhào độ vò thoải mái nhưng đồ vẫn được bảo vệ tốt nhất Đấy. và ờ, với những cái dòng máy công nghiệp bảng A như dòng Toshi thì nó cũng có một cái giá giá sản phẩm là phân khúc giá giá nhỉnh hơn so với những cái dòng máy à, phân khúc trung bình hay là phân khúc gọi là phân khúc thấp đúng không ạ thì với cái dòng máy Toshi 16 kg giá của nó tại thị trường Việt Nam nó sẽ giao động trong khoảng nhé dao động trong khoảng từ 85 triệu cho đến 105 triệu với máy Toshi 16 kg à, với máy Toshi à, 22 kg thì khoảng giá của nó cũng sẽ dao động trong khoảng à, từ 130 triệu cho đến là 150 triệu Đấy. và với máy Toshi 30 kg thì sẽ nằm trong khoảng giá khoảng từ 165 à, triệu tới 195 triệu đó đấy là cái khoảng giá về mức công suất của máy giặt Toshi 16 kg 22 kg và 30 kg đấy. và trước quý vị các bạn tùy vào cái mục đích của người đầu tư máy giặt về để à, đầu tư cho cơ quan hay đầu tư cho một cửa hàng giặt là bình dân hay đầu tư cho một cái sửa giặt đúng không ạ thì cái quan trọng nhất của người đầu tư cái mục đích của người đầu tư vẫn là cái khả năng à, làm kinh tế của chiếc máy đấy thì đối với cái dòng máy nhật cũ tuyển chọn thì nó đáp ứng cho chúng ta ba cái tiêu chí rất là tốt thứ nhất nó là dòng máy công nghiệp có cái kết cấu cơ khí rất vững chắc rất bền cho cái tuổi tuổi thọ máy à, tuổi thọ cao bền bỉ à, thứ hai đó là thuộc những dòng máy công nghiệp hiện đại thì sẽ à, cho chúng ta cái chất lượng giặt chất lượng chủ yếu đồ là sạch sẽ nhất Đấy. và thứ ba là dòng máy à, công nghiệp à, nhật cũng tuyển chọn thì sẽ có một cái mức giá rất phải chăng cho quý vị và các bạn à, mở cửa hàng giặt hay là xưởng giặt lại và nếu quý vị mà cần tư vấn thêm về mô hình à, làm giặt là công nghiệp thì vui lòng liên hệ với chị Mạnh qua hotline trên màn hình 0963 155 622 Vâng, à, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn